chào các bạn Chào mừng các bạn đã trở lại với video của mình ngày hôm nay Mình sẽ nói về vấn đề khởi nghiệp kinh doanh Nếu bạn chưa biết làm thế nào để bắt đầu một công việc kinh doanh của mình Thì video ngày hôm nay sẽ dành cho bạn Sau đây sẽ là 10 lời khuyên để bắt đầu một công việc kinh doanh của riêng mình Lời khuyên số 1 Hãy làm những việc mà bạn thích các bạn có thể thấy rằng trong hầu hết mọi doanh nhân, lòng nhiệt huyết, khao khát thành công và động lực làm việc của họ lúc nào cũng mạnh mẽ đúng không nào? Đó hoàn toàn bởi vì họ yêu thích những công việc mà họ đang làm vì vậy, khi bạn có quyết định bắt đầu một dự án khởi nghiệp, hãy chắc chắn rằng bạn thực sự yêu thích những gì bạn sẽ làm. Chỉ như vậy, bạn mới có thể dành nhiều thời gian cho công việc, thức khuya dậy sớm và làm việc không biết mệt mỏi để có thể chạm tới thành công. Lời khuyên số 2, hãy có một nguồn thu nhập nào đó Hãy thử nghĩ mà xem, bây giờ bạn mới bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình thì chắc chắn bạn chưa thể thu được lợi nhuận ngay phải không nào? Chính vì vậy, có một công việc khác trong khi bạn khởi nghiệp, dù là một công việc làm trong thời gian rảnh đi chăng nữa, cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Ít nhất là giúp cho bạn có đủ chi tiêu trong các chi phí sinh hoạt, ăn uống của chính bản thân mình và giúp cho bạn vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu của quá trình khởi nghiệp Lời khuyên số 3, bạn cần có đội nhóm. Chắc hẳn các bạn luôn luôn nghe mọi người nói rằng kỹ năng làm việc nhóm là rất quan trọng kể từ khi các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Và có một điều chắc chắn là khi bạn khởi nghiệp bạn sẽ cần một vài người support cho bạn. Bạn cũng cần một người cố vấn, một người luôn sẵn sàng chỉ bảo bạn, dẫn lối cho bạn, một người luôn đưa ra những lời khuyên vô giá hoặc cũng có một cách khác là bạn có thể tìm đến những hãng tư vấn khởi nghiệp, những người đã từng khởi nghiệp thành công trước bạn dù sao đi chăng nữa thì có đội nhóm cũng rất là quan trọng. Hãy nhớ rằng muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn muốn đi xa thì hãy đi cùng những người bạn. Lời khuyên số 4, hãy có một mạng lưới khách hàng ngay từ bây giờ. Bạn không nên chờ đến khi nào bạn thực sự khởi nghiệp thành công rồi bạn mới đi tìm khách hàng. Trước khi khởi nghiệp, hãy cứ tìm cho mình những khách hàng tiềm năng, hãy xây dựng và duy trì một mạng lưới liên lạc với họ. Đến khi bạn khởi nghiệp, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều và có thể giúp bạn đảm bảo công việc kinh doanh của bạn sẽ có tỷ lệ thành công sớm hơn phải không nào? Lời khuyên số 5, Hãy viết ra và lên kế hoạch kinh doanh thật kỹ càng. Viết ra bản kế hoạch kinh doanh là một điều cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và minh họa một cách rõ ràng những ý tưởng kinh doanh của bạn, những công việc nào bạn sẽ phải làm. Một kế hoạch kinh doanh càng rõ ràng sẽ càng giúp bạn có thể nhìn rõ công việc của bạn cần làm, những công việc nào được ưu tiên trước. Không những thế, nó còn giúp bạn tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Lời khuyên số 6. Hãy làm những nghiên cứu sau khi viết ra bản kế hoạch kinh doanh, nghĩa là bạn đã phải tìm kiếm và nghiên cứu rất nhiều thứ. Bạn đã đặt ra những câu hỏi, tìm tòi trên mạng xã hội, đọc những quyển sách về kinh doanh. Khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, bạn cần phải biết nhiều thông tin như tình hình ngành công nghiệp bạn đang kinh doanh ra sao, sự cạnh tranh như thế nào, những thói quen và cách cư xử của khách hàng như thế nào, rủi ro của thị trường hay những cơ hội mà bạn sẽ gặp là cao hay thấp Lời khuyên số 7, hãy tìm đến những sự giúp đỡ của chuyên gia. Bạn không cần phải giỏi tất cả những gì mà công việc kinh doanh của bạn cần. Bạn cũng không cần phải trở thành một người đa nhiệm. Khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, bạn hãy nhờ đến những chuyên gia về một vài ngành dịch vụ như thiết kế, làm biển quảng cáo chẳng hạn, chứ đừng cố gắng tìm tòi và tự thiết kế để tiết kiệm một chút chi phí mà lại đánh đổi rất nhiều thời gian và tiền bạc của mình nhé. Lời khuyên số 8, hãy có một lượng quỹ dự trữ. Tài chính luôn là một phần quan trọng để có thể giúp bạn thành công trong công việc kinh doanh. Khi khởi nghiệp, hãy sử dụng đồng tiền một cách hợp lý nhất có thể. Hoặc bạn cũng có thể tìm đến những người đầu tư tài chính để xin thêm nguồn vốn hay là đi vay từ những người thân hay ngân hàng. Hãy cố gắng tìm ra những cách để có nguồn vốn cho dự án kinh doanh của mình một cách tốt nhất. Dù sao đi chăng nữa, theo mình, vay mượn ngân hàng, vay mượn người thân cũng là một phương pháp truyền thống và luôn tồn tại rủi ro nhất định liên quan đến những giấy tờ hay pháp luật. Lời khuyên số 9, hãy làm việc thật chuyên nghiệp Bắt đầu một công việc kinh doanh, bạn nên cho mọi người thấy rằng bạn làm việc chuyên nghiệp nhất có thể. Để làm được điều đó thì bạn cần có những bộ quần áo đồng phục, một trang web có thể, địa chỉ email riêng của công ty để chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Và những tấm thẻ danh thiếp của công ty là những điều không thể thiếu. Và lời khuyên số 10, hãy tìm hiểu luật pháp thật cẩn thận. Bắt đầu một công việc kinh doanh, thực thi đúng luật pháp sẽ giúp bạn tránh được những phiền phức rắc rối về luật pháp và tài chính sau này những điều có thể sẽ khiến bạn phải đau đầu suốt một thời gian dài trong tương lai. Hãy tìm hiểu xem công việc kinh doanh của bạn có phải đăng ký gì hay không, bạn có thể tuyển dụng được nhân viên như thế nào, hay những vấn đề về thuế. Chính vì vậy mà bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng về luật pháp trước khi khởi nghiệp, hoặc hãy tìm và hỏi những chuyên gia về luật pháp để có thể biết được những thông tin chính xác. Trên đây là 10 lời khuyên cho những bạn sắp và đang có ý định khởi nghiệp để có một ý định kinh doanh của riêng mình. Hy vọng video của mình có thể giúp được các bạn được phần nào. Chúc các bạn thành công!